Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về kiến thức làm đẹp của Nhị Nguyện Official à, Mỗi chúng ta đều biết rằng là tác hại của ánh nắng mặt trời đối với làn da có thể kể đến là sạm da, cháy nắng, cháy nám hoặc là à, thậm chí là có thể là ung thư da à, đó là lý do vì sao nên khuyên mọi người là nên sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài à, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại kem chống nắng khác nhau à, có thể tuy nhiên thì có thể chúng ta có thể quy ra thành hai loại đó là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học vậy thì à, nên sử dụng loại kem chống nắng nào hiệu quả cũng như là cách phân biệt của hai loại kem chống nắng này cũng chính là vấn đề hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn à, nếu như bạn thấy cái video của tôi có thể giúp ích cho một ai đó thì hãy à, chia sẻ cái video này cho họ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất uhm, quay trở lại với vấn đề là kem chống nắng thì chúng ta biết rằng là À, chúng ta biết rằng là kem chống nắng có tác dụng là à, bảo vệ da của mình khỏi những à, tác nhân trực tiếp của ánh nắng mặt trời xét về kem chống nắng vật lý thì đây là một loại kem giúp ngăn ngăn ngừa các tia UV à, bằng cơ chế phản xạ ngược à, hạn khiến các tia UV à, không thể tác động sâu vào da từ đó sẽ giảm tình trạng là à, sạm da nám da À, trong thành phần của kem chống nứt vật lý thì thường có à, thành phần là titanium oxy thì à, nó sẽ tạo nên một lớp màng mỏng màu trắng à, khi bôi lên da thì nó sẽ giúp phân tán cũng như là à, phản xạ lại những cái tiêu UV ừ, đối tượng sử dụng ở đây là có thể kể đến là à, thích hợp cho mọi loại da đặc, à, có thể kể đến ví dụ như là da nhạy cảm hoặc là da mụn cũng có thể sử dụng được ưu điểm của loại kem này thì à, ngăn ngừa những cái tia là UVA, UVB của ánh nắng mặt trời Cái thứ hai nữa là sau khi thoa lên da thì bạn có thể ra ngoài ngay mà không cần à, chờ đợi Cái thứ ba nữa là à, kem sẽ tạo thành một lớp chống nắng bền vững bảo vệ da trong thời gian dài và điều cuối cùng nữa là kem lành tính ít gây ra kích ứng da đặc biệt là những cô nàng có à, da nhạy cảm hay mảng đỏ hoặc là bị ngứa rát vân vân về bên cạnh đó thì à, kem chống nắng vật lý nó có cũng có một số nhược điểm thì có thể nhược điểm ở đây có thể kể đến là à, kem là chất kem dày thì à, bôi lên da này ừ, sẽ à, gây bít tắc lỗ chân lông mà khi lỗ chân lông bị bít bít bít tắc thì à, hình thành là gây ra mụn nè rồi à, da của chúng ta à, tiết bã nhờn nè đó Dạ, tiếp theo nữa là kem chống nắng dễ trôi nếu như là ra mồ hôi hoặc là chúng ta hoạt động ngoài nắng nhiều à, và à, kem nó sẽ ờ, bị lộ băng kem nó gây là mất thẩm mỹ cho da ha à, kem nó không có tẹp vào da đặc biệt là những các bạn sở hữu làn da dầu hoặc là da khô à, rất là khó kem nó rất khó ăn vào da ha à, tiếp theo nữa là à, xét về kem chống nắng hóa học đây là một loại kem chống nắng có chứa những cái thành phần hóa học thì khác với À, khác với kem chống nắng vật lý là phản xạ lại các tia UV thì à, thay vì phản xạ lại các tia UV thì kem chống nắng hóa học sẽ à, hấp thu các UV sau đó là phân hủy xử lý và phân hủy chúng trước khi à, chúng tác động vào da uhm, kem chống nắng hóa học nó có thành phần nó có các chất hữu cơ như là à, avobenzone, à, oxybenzone ha à, và cái cơ chế hoạt động của à, loại kem này làm à, như là một màn lọc tia UV bảo vệ da một cách toàn diện bằng cách là hấp thu các tia UV và chuyển chúng sang dạng có bước sóng thấp rồi xử lý chúng à, về điểm của loại kem này là kem này có kết cấu là dạng lỏng mỏng nhẹ à, ít cây cây nhờn rít và bế tắc lỗ chân lông cái thứ hai nữa là à, nó nhanh chóng thẩm thấu vào da và không để lại những cái vệt kem như là kem à, chống nắng vật lý cái thứ tư kem cái cái thứ ba nữa là à, phù hợp với lại à, da mọ da dầu da mụn hoặc là những làn da có thành phần nhạy cảm có hoặc là những làn da nhạy cảm cái ờ, tiếp theo nữa là à, tạo độ tự nhiên cho da có thể sử dụng à, là làm kem lót à, thay vì là chúng ta sử dụng kem lót trang điểm thì sử dụng kem chống nắng làm kem lót hoặc là bạn có thể sử dụng những cái loại kem chống nắng à, có chứa những cái thành phần như là nâng nâng tông da thì nó sẽ thay kem lót cho mình ha và à, tiếp theo nữa là à, bên cạnh những cái ưu điểm thì kem chống nắng vật lý nó sẽ có những cái nhược sẽ có cái nhược điểm là các thành phần của hóa học có thể là gây kích ứng cho da của mình đặc biệt là những làn da nhạy cảm thì à, nên lưu ý là khi lựa chọn cân nhắc lựa chọn cái dòng sản phẩm này thì bạn phải chú ý những cái thành phần của nó cũng như là à, trước khi à, sử dụng thì bạn có thể test à, kem trên cái phần cổ tay của mình hoặc là phần dưới phần dưới phần cổ để xem thử là à, cơ cái phần da à, nhạy cảm đó nó có phản ứng hay không ha nếu mà nếu mà da không nếu mà mà da bình thường thì chúng ta có thể sử dụng lên mặt được cái uh, uh, nhược điểm thứ hai nữa là uh, loại kem này là nó kém bền vững so với lại kem chống nắng vật lý và sau 2 giờ hoặc là 3 giờ đồng hồ chúng ta phải bôi kem lại một lần Tiếp theo nữa là sau khi bôi, bôi kem thì bạn phải chờ từ 15 đến 30 phút ờ, để cho ờ, kem thẩm thấu vào da sau đó mới đi, đi ra ngoài sau khi đã tìm hiểu ờ, qua uh, cách cách phân biệt kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học thì uh, đâu uh, là sự lựa chọn phù hợp à, đâu là loại kem chống nắng à, tốt nhất để chúng ta có thể là lựa chọn thì thực tế thì hiện nay là không có loại kem chống nắng nào được đánh giá là tốt nhất chỉ có um, kem chống nắng phù hợp với từng loại da vì vậy trước khi sử dụng kem chống nắng bạn cần phải xác định da của mình là thuộc loại da nào à, da thường da dầu da hỗn hợp hay là da nhạy cảm hoặc là da mụn để từ đó mình có thể được lựa chọn những cái sản phẩm kem chống nắng cho phù hợp với làn da của mình đối với những làn da nhạy cảm nè à, dễ kích ứng à, và Ờ, với cái thành phần hóa học thì hoặc là bạn mong muốn có thể là tiết kiệm thời gian thì có thể là sử dụng à, kem chống nắng vật lý à, để đó là một cái sự lựa chọn à, thông minh cũng như là à, đơn giản nhất cho mình còn nếu như da mình là thuộc loại da à, nhờn da mụn uh, rất hoặc là không không có quá nhạy cảm uh, thì bạn mong muốn một kem chống nắng có uh, kết cấu mỏng nhẹ không gây nhờn rít cho da thì kem chống nắng hóa học là một sự lựa chọn lý tưởng cho bạn À, tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại kem chống nắng với những cái thương hiệu khác nhau thì à, để biết được làn da mình có phù hợp hay không thì à, như mình cũng đã chia sẻ như các bạn à, lúc nãy đó là à, sau khi ờ, lựa chọn kem chống nắng thì bạn có thể là à, bôi ở dưới cái à, cái phần cổ tay của mình hoặc là ở dưới cái phần cổ của mình để xem thử là da có bị ờ, dị ứng hoặc là bị kích ứng hay không nếu như da bình thường thì mình có thể là sử dụng được hoặc là à, nếu như bạn không à, bạn bạn không hiểu rõ thì có thể là hỏi những cái chuyên gia hoặc là có thể là inbox ở dưới cái video này để à, bằng những cái kiến kiến thức à, thực tiễn cũng như là cái kinh nghiệm của nhị à, có được để à, mình có thể là chia sẻ cho các bạn thêm để tư vấn cho các bạn thêm à, để để từ đó các bạn có nhiều sự lựa chọn để phù hợp cho riêng mình hoặc là nếu như uh, sử dụng kem chống nắng trong một thời gian dài mà cảm thấy da mình bị mụn hoặc là bị khô hoặc là bị dầu thì nên uh, ngưng sử dụng ngay và uh, nên uh, và chuyển sang loại kem chống nắng uh, cho phù hợp uh, hy vọng rằng những thông tin vừa rồi để sẽ à, phần nào giúp các bạn hiểu rõ thêm về kem chống nắng cũng như là biết cách phân biệt được là thế nào là kem chống nắng hóa học cũng như là kem chống nắng vật lý và mong rằng à, mỗi à, chúng ta đều có thể là lựa chọn cho mình một loại kem chống nắng phù hợp để da của mình à, được à, khỏe hơn cũng như là ngăn ngừa những cái ngăn ngừa độ sạm da nám da và da của mình trở nên đẹp hơn chúc các bạn thành công